bên này không làm được à có nghĩa là tay bên này thì là không làm được không làm được à còn tay bên này thì vẫn làm được lấy thìa ăn thôi không không lấy được nữa đâu à đây à ừ. không là không không không gắp đũa được nữa không gắp được thìa bên này, bên này gắp được một tí thôi bên bên này không biết gắp à có nghĩa là bên này không có cảm giác là biết gắp nữa vâng. à. cả tuần ừ. đi lại cũng không đi được à đi lại không đi được đi từ từ đi thôi à nhưng bà có khó thở không bình thường khó có. thở à đây à? có lên độ rộng lên rộng thì khó thở ừ thế là bà bị uh, ờ, tai biến là cách đây 2 năm rồi nhỉ Vâng. À. Tất cả thì 3 năm rồi đấy 3 năm 3 năm rồi à. Có một năm thì còn nhẹ À đấy ạ 2 năm là, là nặng Vâng. Thế bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ừ, sinh năm 43 à 43 Ồ, 43 bà này cũng cao tuổi rồi nên là bây giờ là, là đi khám là người ta bảo bị uh, tai biến này xong là huyết áp cao này ừ. chắc là đến là những mớ của bệnh người già này. cháu thấy bà là tay chân là thấy run run đấy cháu nghĩ mà chắc ừ. là bà hai à, bên tay có bên này thì bên bên tay này thì, thì làm được một tí công việc chân này vâng. đi à. bệnh viện một lần xong ừ. bây giờ bà đi lai bà đi à. giờ bà không được xe không đi được phần mua thuốc hoa à đây là Thôi, cố, cố, cố gắng là bà biết làm sao được nếu mà bệnh tai biến thì khó lắm vâng. mẹ cháu cũng bị ờ, tai biến hai lần mà vâng. nên là cũng một lần là không nói được cấm khẩu dần dần thôi là lại lại bắt đầu nói được vâng. lần mà rồi thì cũng ờ, bị một lần tai biến là lại xuống hà nội Ờ, mổ xương sống ờ, đốt sống ờ, rất là nhiều dạ. và cũng bệnh <laughs> già phải già và vâng. và cố gắng mà bác ạ ừ. Ừ. Xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình nhé à, Trong quá trình mà Giang đi à, khám phá và thăm bản làng Thì Giang có à, được à, mọi người xung quanh đây này chia sẻ Đấy một cái hoàn cảnh của bà cụ cũng rất là có một cái câu chuyện nó rất là kỳ lạ luôn thì à, Giang hôm nay muốn vào để à, hỏi thăm gia đình và chia sẻ tới à, quý vị và tất cả các bạn thì bây giờ là Giang đang có mặt tại khu vực của nhà bà đây rồi bây giờ mình sẽ vào hỏi thăm để xem là cái câu chuyện nó như thế nào để Giang chia sẻ tới quý vị và tất cả các bạn nhé nhà bà ơi Bà ở nhà không bà ơi? Có Ồ, oh, chú chào cháu nhá Đấy bà ở nhà không? Có À là, bà đang làm gì đấy? Ôm Ốm à? Ồ thế à? Ồ, oh, này chú gửi cho bánh kẹo cho các cháu này Ồ, oh, bà, ờ, thế bà bị sao ốm? À thế à? À, bà ốm à? Ồ, con chào bà nhá Ở ừ. đây là các cháu mình à bà? à đây à cả bốn đứa năm à. đứa có một đứa đi bà ngoại rồi à năm năm cháu cả à? ừ, năm đông nhỉ có bốn cháu theo bà bây giờ có hôm có một à đứa. thế ạ vâng hôm nọ nó theo đi bà ngoại vâng ừ. hết bà ốm được lâu chưa ốm từ hôm mùng tám à thế à à thế là các cháu là hiện tại là ở với bà hết à ừ. à năm cháu ừ. thế còn uh, bố của các con đâu hết rồi các con thì không biết nói nữa à. có hai đứa này bố vâng. nó mất rồi à hai đứa đây ừ. hai đứa là bố bố Mẹ mất nó đi rồi à <laughs> hai đứa này thì à, mẹ mẹ bỏ đi mẹ, hay như nào bố đi ờ, tu à mẹ nó đi làm không biết đi đâu làm không thấy về rồi à À đấy à? Có một bà vừa là ốm ở nhà trông cháu không biết làm thế nào sống được, thế nào được. Ừ, à, à thế là còn mỗi một mình bà. À? Ừ. Là, là ở nhà là là, là trông các cháu năm cháu đấy. Ừ. Nên là con cả thì là đi uh, ấy rồi. Năm ngoái vừa mất một đứa con À đấy ạ Bố của hai à, đứa này. cháu này Bố hai cháu này mất à? Năm, năm nay thì vừa là mất một đứa con gái À, còn năm nay lại mất một đứa con gái à? Ừ Có nghĩa là bà vừa vừa bị mất à? Mất lâu chưa? Mất từ hôm mùng 1 hay à, mùng bốn này thôi À mới chứ? Mới này, ừ. nó đi nhà chồng lâu rồi vẫn cứ phải con của mình À, <laughs> nhưng mà nhưng mà bà có biết là là là bác có biết là là nguyên nhân vì sao không? nguyên nhân nó vâng nguyên con gái nó không không biết nó bị cái gì à đấy à nó theo mẹ nó mới đi động cài lấy chồng hôm đấy mẹ bảo là uh, sang đây theo mẹ đập lúa tuốt lúa vâng. lúa sang đây thì nó cất hết lúa trên để trong đồng cá rồi nó đi bảo ừ. con vâng. rể con cá đi để bé tuốt về tuốt à. xong là đi để bé tuốt chưa đến cái chỗ tuốt này đâu nó lại ngã xuống thì nó lại mất đi luôn rồi à ngã tự nhiên ngã xuống thôi cho ừ. là mất kiểu là không biết là tim yếu của nó à Ô, thế gì? Tim của nó yếu quá ừ. là thế nào hôm đấy thì nó trời nắng ừ. ngã xuống thì lại bế lên thì lại thế nó không thở được rồi à thế ạ dạ, con rể cũng bế à ừ bươn quá thì mới ốm ừ. thế à thương nhỉ thế là đấy là, là con gái là lấy chồng ở tận đâu nhỉ bác tận bên Nam Cài à Nam Cài à ừ. Ờ. toàn là ừ. khóc thế thôi ừ. thế là mấy cháu này bây giờ phải thương bà đấy nhỉ thế còn con trai của bà thì mất vì lý do gì bà có biết không con trai của bà thì không biết làm thế nào nó còn hôm đấy nó bảo là <laughs> bà nó đi bùa ruộng trồng ngu nó bảo là thì không đi nó bảo là đi bóc quê một tí à. được một tí tiền đi sửa xe xong là mua, mua một tí mớ ăn à, bác cứ vén màn lên nói chuyện được mà ừ. trong bà lên màn nên nói chuyện được mà không sao đâu <laughs> thế là con con con trai của bà đấy là con trai cả nhỉ con là... trai thứ hai à con trai thứ hai ừ. à thì nó đi bắt quê À. đi lên treo lên chân đồi à, lên chân cây thì nó chặt hết cây cành xuống xong là cho vợ nó chặt à. thế nó mới xuống đến gốc thì nó mới bóc được ba ống xong là nó mới đổ à, đổ chỗ nga luôn. chỗ đổ đâu nó lại nga luôn nó mất luôn rồi à. <laughs> bói già thằng nào bói già thì thằng bông kia nó làm mang cho cái gốc đấy à đấy à ừ. có nghĩa là là là, là mình mình ấy về người cho người khác về cúng là bói ra à, thì là là cái người hậu mông đấy làm cho con trai mình ừ, ừ. ừ, ừ. thế ừ. là trước năm trước thì kiểu làm có mấy cái gốc trẻ gần đấy thì vâng vâng con trai mình trong cái quế đấy thì nó chê mình con trai mình trồng cây quế nó che che của nó thì nó tranh nó đổ ờ, cây à. quế của con mình à. xong mà thì con nó chặt cây quế của con mình con mình thì nó tức thì chặt mấy cây quế tre của nó à. ừ, xong là thì con rể bên kia thì cũng là bảo là con cái tre của nó ừ. ngày xưa ông cái ông mèo này bảo là cái thằng kia bố của thằng kia bán cho nó rồi à. thằng kia bảo là thế không có giấy tờ không bán đâu bảo thế à. xong là thì tranh hai hai ba bên dạy tranh kiểu là không phải à. con rể kia tranh rồi thằng mông kia tranh thôi à, à. xong là con rể thì nó chặt cái kia kia chân kia thì nó tưởng ừ. có biết nó tưởng con chặt hết cái kia rể nó làm à. mà cái gốc là ừ. cho thằng con mình thì nó đổ ừ. cái đổ cái cây cái cái cái quế này nó mới dính uhm. oh, buồn lắm thế là nhà mình là đi xem bói về là ừ, là thuê thầy về là biết là những người đồng bào hơ mông đó ừ, ừ, xong là làm cho con mình làm bùa ừ, ừ cho con Ngày mình là con mình mất cũng bảo thế à ừ. mà chắc là cũng đấy, đấy bà kể bảo là là tranh nhau về cây chè hay là cái ừ, gì đúng không kiểu bà? là tranh nhau cái cây chè à nghĩa là cũng chỉ một chút mà mà mà gọi là ấy giữa hai bên không hiểu nhau ừ. người chặt cây chè rồi là người cứ bảo đất của tôi nó này kia thì xong là cái người hơ mông kia thì người ta lại đi làm bùa làm ngải ừ, cho con trai phải, của bà ừ, mình cũng không phải tranh chè đâu kiểu là à. mình trồng cái cái quế nó nó gần gần một tí nó nó mà cần chê nó chê của nó thôi à. Ừ. À. chè cũng bảo của nó thôi không phải của mình ừ thế là con trai thứ hai của bà là cũng được ờ, không con mà vừa vừa mất đây là là người ta làm bùa cho ấy là là nuôi là em ấy còn trẻ không bác nó không nó vượt được năm 30 thôi à 30 còn trẻ mà nhỉ nó sinh năm 90 à, thôi mà ừ, cũng là đang đang bóc quế rồi là ấy thôi mà ngã độ tự ngã tự ấy ừ, luôn nó, thôi nó nó bóc xong được ba ống rồi xong à. là nó đổ lên cái búa nó đổ đổ cái cây đổ đó nó chưa đổ đâu nó lại ngả luôn mất luôn rồi à thế là đi xem bói về là mọi người mới kể ừ. là cái người đồng bào hơ mông ấy yểm bùa vào cái cây đó ừ, ừ thì là con trai mình đã cái, mất cái, gốc, cái quế này à ừ. đây là con đấy là là, là cháu là là con của bố vừa mất đấy nhỉ ừ. à, còn thấy con cháu này Ừ, hai đứa cháu này à, lấy kẹo mà ăn đi lấy kẹo bóc kẹo mà ăn, ừ và cháu ờ, chia buồn ờ, với ờ, bác đó cho nên Giang vào đây thì cũng ừ. biết mọi người chia sẻ với hoàn cảnh của bác vâng vâng là con trai ấy thì lại đi uh, tù rồi con trai thứ hai thì là mất là con có hai cháu nó đi nó à. đi vâng. không biết ở không biết làm thì nó đi bạn không biết bạn vâng. cái gì nó công an à, nó bắt tù rồi à xong là còn con trai à, đấy là xong là vợ của con trai cả là cũng bỏ đi không ừ, về bỏ đi đấy hai đứa à xong bỏ hai đứa con này luôn bình ừ, biệt thế mẹ có hai về không là hai về thăm hai cháu không, không mà ai đi Ôi thăm. thế là con đấy là mẹ cũng bỏ đi luôn ừ. thế là còn à, đấy là là con con gái của bác là cũng vừa mất ừ. được 10 ngày nay thôi nếu mà tính ngày mười bốn, mười bốn. con gái vừa mất mà con trai thứ hai cũng mất là không à, có con, con đâu đấy Sao mày đùa chó thế thôi Cái con trai cả của bác thì ổng đi tù thì ổng bao nhiêu năm thì được ra Có biết không? Ngày, xưa nó bảo là 7 năm 9 tháng À, à. Mình là, đấy là Đấy là ở trong một căn nhà này là bác là ở với năm cháu đấy trong căn nhà này bây giờ phải nuôi năm cháu Ừ. cháu cả này là tên gì cháu tên gì hả tôn tôn à phải à, tôn à tôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi năm nay được 13 tuổi à 13 tuổi còn đi học không không có đi à, học còn đi học học ở đây chứ nhỉ học trên cấp trên xã lớp 10 à lớp 10 à? à, Thế là còn hai cháu này thì năm nay bao nhiêu tuổi? Các cháu tên gì? Đứa này hai năm linh à, linh hai mươi mười hai. À máy à? Linh hai mươi Vậy là cả hai, hai cháu là con của anh Cái này ờ, sinh là năm ừ. sinh là mười à... Thế là năm bà cháu sáu người là tự nuôi linh tự ấy à, ăn. Linh 12 ờ, đứa này sinh 12, sinh à. linh 12. Ừ. Đứa kia là 14. 14. Ừ. Đứa kia là 16 À 16 đây ừ. à, Cả 5 cháu luôn <laughs> Tức là ba cả 6 bà cháu là ngủ hai giường này ừ. Bên này là 5 cháu ngủ giường này đúng không? Ừ. Nhưng một mình bà là ngủ giường bên này Không phải, hai đứa ngủ đây, hai đứa à. ngủ đằng sau À sau ấy ừ. Là cũng một mình bà Nhà nhà bà có trồng được nhiều nương không? Có làm được nhiều nương lúa? Nhà bà thì không làm nương nữa à. làm, rượu thôi làm ruộng nên là một mình bà phải ấy sau khi mà Giang có ờ, hỏi chuyện mà bác ấy thì bác ấy mới kể câu chuyện của hai con trai bác đó và con gái của bác thì ờ, đôi khi là câu chuyện này mình cũng không thể biết là là nó như thế nào cả ấy có những nơi thì ờ, người ta hay tin là ma mãnh rồi là chị em thầy bói này thì phát hiện ra là là bác có kể là người đồng bào hơ mông làm à, cái cái cái ờ, yểm bùa nước để cho con trai bác ấy mà trong quá trình đi làm quế vẫn còn trẻ thôi em mới có 30 thôi mà đã mất rồi nên là dạ cũng không rõ là câu chuyện như nào nên thấy một cái câu chuyện nó khá là là mình hay nói là bình thường mình là cái câu chuyện mình không tin lắm hoặc có người tin như này thế kia cái chuyện này chuyện tâm linh hoặc là những cái này ra cũng khó để có thể mà giải thích cho quý vị và tất cả các bạn biết được thì nó tình cờ thấy mọi người giới thiệu và mình đi vào bản này thôi thì hiện tại bà cũng rất là đau đớn khi mà mất mát trong một năm hai người con người con gái cũng vậy thì cũng là ngã sau khi về giúp mẹ làm nương này làm lúa này bị ngã mà cái câu chuyện mà bà kể thì cũng chỉ vì tranh nhau một cái gốc chè bên này đồ nương đồ sắn ấy. thì là trai bà đây là cái căn nhà của bà hiện tại đang ở với năm người cháu nhá và sinh năm uh, bao nhiêu ờ chú cảm ơn nhé ờ, năm sáu ba sáu ba ừ. sáu ba ấy là đúng không ừ, sáu mươi sáu mươi tuổi sáu ba sáu kiểu là quê à. quê số 2 rồi à, quê số năm 5 số 2 à. kiểu là đậm đắp vào số 3 ừ. nếu ốm này là có mua thuốc muốn thuốc gì không bác mua thuốc để uống chưa thuốc Đâu? thì hôm qua hôm kia mà bác à. À. đi ngoài nghe vừa đo đầu đi ngoài rồi quán à. mua đồ vật vị hai vị thuốc ừ. à thế là chắc là ton là đi mua hộ đúng không cháu ton đi mua hộ đúng không ừ ừ. Vậy là cả mấy năm năm cháu là làm cho đổ lắm ừ. vừa đo răng vừa đo đầu ừ. ừ. thuốc mà thang về các cháu giờ ấy nó, nó khỏe không có thuốc uống là khó ừ. mình mình uh, uống thuốc là, là phải có thuốc mới mới ấy được ừ. cháu đến đi qua đây thăm gia đình thì thấy bác à, ốm đau ấy Cháu gửi cho bác uh, ít tiền để bác mua thuốc nhá. Đây, cháu gửi cho bác uh, ít tiền bác mua thuốc. Ừ. Với lại là cũng uh, mong uh, bác là mạnh khỏe để nuôi các cháu, năm cháu nữa cơ. Cháu nào cũng dễ thương đây. Ừ. ừ. biết làm thế nào được bây giờ thì uh, bà đã già ừ. rồi dạ. không làm được việc vâng đấy không Nói có con trai làm rất là khó đấy không có con trai làm nên bà 60 60 ừ. tuổi năm ngoái thì con trai út nó mất đây à, nó vừa làm xong ruộng thì nó mới mất à, thế còn may được cái cái xúc của nó ăn năm ngoái à năm à. nay thì không có ai làm rồi vâng vâng ăn đến thẳng đấy thì đau bụng đau vâng. lòng khóc vâng và cố gắng ờ, bác biết làm ra được mỗi cây mới hoa mới nhà mới cảnh đôi khi là bản thân cháu thấy mọi người cũng rất là thương mà không biết làm giúp được bác đón hết về đến nhà rồi cuối ừ. cùng là mượn bà trông cháu thôi ừ. bây giờ là quan trọng là tương lai của các cháu nhỏ ừ. thì bà sẽ cố gắng chăm sóc các cháu, cháu này thôi. Ừ. chỉ vì là tranh đất tranh đai mà đồng bào hơ mông lại có một cái điều ờ, gây muốn gây thù hằn rồi ác ý cho nhau cái điều đó thì không ai mong muốn mà chuyện nó xảy ra rồi thì ờ, cháu chỉ biết chia buồn cùng gia đình bác và tất cả các cháu là động viên cháu là học hành tốt rồi là bác giữ gìn sức khỏe mua thuốc mua thang để uống để cho nó khỏe lại để còn chăm các cháu nữa vâng. ừ. Vâng, thế thôi chắc có lẽ là cháu cũng xin phép cháu về đây ừ. vâng vâng, vâng chúc uh, vâng bác mau khỏe nhá ừ, khỏi bệnh ốm ừ, vâng. à, chú về nhá ừ. vâng chú về nhá chú về các con nhá chú về nhá các cháu nghỉ nhá ờ, cố gắng chăm bà nhá chăm bà thật tốt và xong mua thuốc về cho bà bà uống cho nó khỏe xong mới giúp được các cháu đấy để còn khỏe mạnh còn ấy đi làm nương ấy này chắc là rang cũng xin phép về thôi mình vào thăm bác với lại là các cháu đi qua tiện thể đây thì ra à, cũng à, xin phép được khép lại video của ra ngày này để thôi à, xin hẹn quý cô bác anh chị và các bạn ở video tiếp theo nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và tất cả các bạn